sao anh đi ta nghĩ say body cho nó ôi nó có chiến tranh cũng bao nè xiềng ta nói sông đêm hay khoai sới mẹ cao tăng người nè cũng bao châu cũng thì đủ có chữ khỏi cả năng my